dọn quét dọn nhà cửa nấu cơm nấu nước gì đó thì em đều làm được có lấy vợ thì mình cũng làm luôn như con cái mình mình làm cho vợ mà ta hay nói là mọi vợ thì em rất là ngại về cái màu da của em nó hơi ngâm ngâm cái vấn đề đó thì bạn cứ yên tâm mời bạn nam ngồi với bạn mời bạn nữ Rồi mời em ngồi Mời các bạn giới thiệu về mình Rồi mời bạn gái ừ, Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh Chào bạn à, Chào quý vị khán giả Em tên là Thái Thị Na Em 24 tuổi Em làm nhân viên quản lý đơn hàng tại à, công ty CT e Đồng Nai Em đang sống ở Thủ Đức à Mời bạn trai Dạ em xin tự giới thiệu Em tên là Trương Song Huy Năm nay em 26 tuổi Hiện tại đang sống tại góc thành phố Hồ Chí Minh Em đang là giám sát kho của công ty DKH Việt Nam Giám sát kho hả? Dạ Bạn quê đâu? Dạ em quê gốc là ở Quảng Ngãi nhưng mà em sinh ra và lớn lên là thành phố Hồ Chí Minh. Em quê ở đâu? Dạ em quê ở Quảng Nam. Điểm mạnh điểm yếu của bạn là gì? Dạ điểm mạnh của em thì em rất là nhiệt tình, sống chân thành, um, em hướng ngoại, đặc biệt là em rất là thích đầu tư vào việc chăm sóc con cái và xây dựng gia đình hạnh phúc vậy hả muốn có mấy đứa con dạ hai đứa là đủ rồi chị à, bạn trai bạn có thích dạ. con nít không bạn muốn đẻ mấy đứa con bạn có ý tưởng gì để chăm sóc con cái mình chưa em thì cũng quan điểm quan điểm với bạn là em cũng thích hai người con người con con gái thì càng tốt mà dạ. tại sao thích con gái thì dạ, giống anh Nguyễn dạ. Linh <laughs> giống mà giống anh Nguyễn Linh <laughs> ưu điểm khuyết điểm là gì em em là người là vui vẻ hòa đồng ừ. em không có đụng vào tứ đổ tường và các công việc nhà như là lau dọn quét dọn nhà cửa nấu cơm nấu nước gì đó thì em đều làm được Ồ, giỏi vậy giỏi, giỏi rồi dạ tại vì mẹ em đã dạy em từ lúc em còn nhỏ phải tập tập những công việc đó để mình làm cho nó quen ừ. mà sau này mình có lấy vợ thì mình cũng làm luôn cho con cái mình mình làm cho vợ mà ta hay nói là mọi vợ mấy người hay nói tôi vậy lắm người ta nói trời ơi ông làm mọ cho vợ cứ suốt ngày rửa chén nấu cơm rồi giặt giũ quần áo rồi quét nhà rồi cái nó đâu có sao đâu vợ vợ mình mình làm nó đâu phải làm vợ người khác đâu sợ dạ. đừng có lo điều đó có ha. khuyết điểm dạ. gì không em khuyết điểm của em thì uh, em là một người à, có hơi nóng tính một chút và khuyết điểm còn lại của em là đôi khi cũng hay quên dạ. hay quên dạ. hay quên rồi còn na khuyết điểm thì em hay quên ủa sao hai người người nào cũng hay quên hết trơn vậy đừng có nói quen nhau vài bữa nữa ủa anh là ai em là ai vậy ta ừ, với lại là em là không được quyết đoán cho lắm cho nên là em cần tìm một người chín chắn uh, giúp em đưa ra những quyết định đúng đắn rồi bên đây chính luôn rồi bên đây quyết đoán lắm rồi tình trường đi bạn em trải qua bao nhiêu mối tình rồi dạ em trải qua hai mối tình mối tình thứ nhất thì tại anh đó lăng nhăng quá cho nên là em mới chia tay ừ. còn mối tình thứ hai thì à, bởi vì hai đứa cũng không hợp nhau ừ. mình quen bao lâu thì mình chia tay dạ 8 tháng em có bao nhiêu mối tình Dạ thì em trước giờ chỉ trải qua mối tình chính thức là được 3 năm thôi à Là chia tay rồi Tại sao hơn. 3 năm rồi mà chia tay vậy em? Dạ thì cái lý do thứ nhất Lúc đó tụi em còn quá trẻ chưa có tính chắn để nghĩ tới cái chuyện kết hôn ừ. cái lý do thứ hai là gia đình bạn gái thì ngay từ đầu đã phản đối là quen nhau vì ở xa quá với lại uh, gia đình bạn gái không thích người con trai thành phố ừ. ủa bạn gái ở đâu bạn, dạ bạn gái ở an giang miền tây ạ à. kỳ lạ ta nhiều người thích trai thành phố lắm mà ta em uh, na thích con trai ở đâu dạ em ở đâu cũng được có bí mật gì không à, dạ có rồi tiết lộ luôn đi em thì em rất là ngại về cái màu da của em nó hơi ngâm ngâm em thấy là trai việt nam là toàn thích da trắng thôi cái vấn đề đó thì bạn cứ yên tâm mình thì không em, quan trọng gì vấn đề đó đâu. em thích da trắng hay da no, ngâm dạ da ngâm giống em ừ dạ. thấy chưa bên kia là có bí mật gì em bạn có bí mật có gì bí không? mật gì không dạ không em không có bí mật gì hết bí mật gì được hả chắc không dạ dạ chắc ạ à. dạ tật xấu của em thì em chỉ qua là ngủ nướng thôi ngủ nướng nướng, nướng nhiều không nướng cỡ nào dạ cũng nửa tiếng tiếng gì là vậy rồi cũng chưa khét đâu <laughs> mà khét lừa được mấy tiếng mới khét ha thôi bây giờ tới mẫu người lý tưởng đi em muốn tìm một ờ, người bạn trai như thế nào rồi nè dạ em cần tìm một người bạn trai à, cao trên một m sáu bên kia cao nhiêu dạ hơn dạ mấy sáu chín chị ơi rồi Đúng. được về tính tình thì điềm đạm hài hước một chút biết sao sẽ công việc chị khó làm ăn cái chi, cái chi tiến thủ còn điểm gì em không thích ở người bạn trai dạ em không thích bạn trai à, lăng nhăng gia trưởng cọc tính và không thích bạn trai nhậu nhẹt nhiều quá. thôi bên kia có nhậu nhẹt không nãy giờ chưa hỏi không, tứ đầu tường không có rồi không lăng dạ, nhăng rồi nhìn bạn là biết rồi không bạn thích người con gái như thế nào cái điểm đầu tiên á mà em mong muốn người bạn gái là đeo kính giống em đeo kính hả bên kia lấy kính đeo vô đi dạ em cũng bị cận nhưng mà em không đeo kính trời ơi dở bữa nay bấm nút xong rồi dẫn nhau đi mua cặp kính nha em dạ về vấn đề mà ngoại hình á thì ừ. em chỉ cần cao mấy năm mươi trở lên là được mập ốm cao thấp gì đó thì em không quan trọng tóc nâu môi trầm được không dạ được tại vì em thì thích người phụ nữ là pha một chút truyền thống với hiện đại một chút vậy là thấy đạt chuẩn hết trơn hết trọi rồi đó em không thích gì người phụ nữ dạ em không thích người phụ nữ là hay càm ràm với lại son phấn lè lẹt quá là được. thế nào là lè loẹt dạ nói chung là khi mà mình đi chơi á đơn giản thôi chứ đừng có đánh phấn đánh son nhiều quá cỡ này được không coi kìa đó dạ em chào chị dạ cũng được chị tại vì lên chương trình thì nó như vậy thôi nhưng mà khi ở ngoài thì em thích sự đơn giản hơn ở ngoài chị cũng vậy đó vậy là đơn giản lắm rồi mà ta đẹp không em dạ đẹp rất đẹp ạ à. à, ừ, đẹp, đẹp. phấn chút xíu ta đẹp chứ có gì đâu mà không thích dạ làm gì ngồi mà quýu tay quýu chân dữ vậy dạ đâu có đâu em dạ cái bụng này hơi bự á nha tại vì à, như vậy là em đã ốm trước hơn rất là nhiều rồi đó chị ốm hơn bao nhiêu ký bụng bự dạ, em là nhiêu ký dạ 18 ký ốm hơn 18 ký hả chứ hồi đó em nhiêu ký dạ hồi xưa thì em nặng đến 98 kg lần à. rồi sau đó thì một thời gian cái năm vừa rồi á em có đi tập thể hình tập gym để cho cơ thể mình nó ốp bớt thôi bây giờ quay lại vấn đề chị hỏi nè bây giờ nếu được thì khi nào em tiến tới hôn nhân dạ về cái vấn đề mà thời gian tiến tới hôn nhân á thì cái chuyện đó đối với em thì nó thoải mái thôi tại vì mình không có nói trước về cái vấn đề đó nói trước mất công bước không qua thì khi nào mà tình yêu của cả hai đã đủ lớn đã cảm thấy được là mình thấu hiểu nhau mình cần nhau cho cuộc sống này thì cái chuyện kết hôn kia là sớm muộn thôi. Hay nhưng mà quá. mình phải có chuẩn bị sẵn sàng bây giờ mình cứ nói vậy rồi mình không chuẩn bị tới lúc tình yêu nó chín mùi rồi không có tiền đám cưới thì có chứ ạ à. cái đó thì nhà cửa thì em có đầy đủ hết rồi nhà cửa có luôn rồi dạ rồi. nhà tên, của tên. ai dạ nhà của ba mẹ em với em ờ à, là về làm dâu đúng không dạ đúng rồi rồi nó nghe nè dạ bên này là bạn gái có cái kế hoạch là thích nuôi dạy và kế hoạch con cái rất là ổn định em có cái kế hoạch gì để mà phát triển kinh tế để mà ổn định để mà lo cho con cái chưa vì bạn này rất quan trọng chuyện con cái dạ như vậy con cái thì con mình là mình phải nuôi đó là chuyện đương nhiên nuôi đương nhiên dạ, nuôi, nuôi, sao mới dạ. được chứ còn về cái công việc của em thì nuôi. mình cứ tiếp tục để mình có những cái tiến tới những cái mà phát triển sự nghiệp thì cái đó em cũng về định hướng ok ý dạ. chị tường nói là sao mà cái kho đó của mình luôn á đúng rồi đó hôm qua coi đàn gái thế nào mà chỉ qua chỉ hỏi quá trời luôn nha phải hỏi chứ ô chào dạ, em gái dạ, dễ thương chào. quá nãy giờ em nghe anh bên đó nói chuyện em cảm nhận sao em cảm nhận là anh đó là một người à, nước da thì hơi ngâm một chút à, hơi không ngâm con. không ngâm không anh quá ngâm luôn á <laughs> tính tình thì chắc là cũng bộc trực cũng dễ thương lắm á em có ngại làm dâu không dạ không vậy được rồi ha dạ khỏe rồi đó anh thấy cũng hợp lý đó cặp này ổn rồi cặp ừ. này thích hợp rồi rồi à, hôm nay em có đi với người thân không dạ có em đi với lại em gái em với lại bạn em anh thấy anh này sao dạ em chào chị cát tường và anh quyền linh ạ à. thì em cũng không có cá tính lắm nhưng mà em cũng muốn hỏi anh đó là anh có biết nghe được nghe được tiếng quảng nam hay là quảng ngãi gì không ạ được em chị em á, thì nhiều lúc cũng hơi trẻ con á anh thì em không biết là anh có chịu chị đó được không ạ tại vì hồi nãy anh có nghe bên bển bạn gái nói là cần một người hài hước thì cái dạ. vấn đề đó thì anh không có thiếu cái chuyện dạ. đó thì em cứ yên tâm dạ ơi dạ. yeah. ừ. vậy chị ơi em thấy là tới luôn đi chị <laughs> trời em thì đơn giản bây giờ dẫn theo là coi họ có hai câu rồi tới luôn đi chị hả được tại em nói anh cũng được cỡ tầm tám chín mươi phần trăm rồi chị vậy là quá hay xuất sắc quá. rồi tới luôn nha chị nha tới luôn rồi bạn trai hôm nay mình đi với ai nè dạ nay em có đi với bà ngoại với mẹ và một số người bạn của mẹ chào ngoại ngoại trẻ quá nha chào uh, à, chúc quyền linh và cô cát tường dạ. uh, chào quý vị khán giả tôi là bà ngoại của uh, song huy cháu này thấy cũng dễ thương hai đứa cho nhau cơ hội đi rồi có gì tìm hiểu thêm trời ơi ngoại bà ngoại chắc coi bạn của đèn hò nhiều lắm chừng nào cũng có coi hết dạ yeah. Dạ. cho gặp mẹ đi dạ mẹ. chào Nguyên Linh chào Trần Cát Tường chào quý khán giả đây thì mẹ thấy là thấy cháu cũng xinh cũng được thì mẹ thấy mẹ thích á à. <laughs> chào cô đi em dạ con chào Trời, con chào cô quá. thấy chưa mẹ thấy mẹ thích đó nhà trai nhà gái đồng ý hết rồi ăn thua là hai trẻ thôi kéo màn mời hai bạn dạ anh hoa dạ, muốn tặng em dạ em cảm ơn anh để cho em khỏi phải run và bất ngờ thì anh sẽ mở lời trước cho cuộc trò chuyện của hai đứa mình ha dạ thì uh, à, lần đầu tiên thì anh cũng cảm ơn chương trình bản môn ăn hò đã mang đến đây mang đến một người con gái rất dễ thương và xinh như em dạ em cảm ơn tại vì cái tâm lý khi mà hai người mà yêu nhau á thì sẽ có cái tư tưởng là nhớ nhau và mong muốn được gặp nhau nhiều hơn em có thích xem phim không dạ thích ạ à. thể loại phim thích là những thể loại nào có thể chia sẻ à, thường thì đi xem phim rạp thì em thích xem phim hành động hành động gì giống anh <laughs> cho cặp vé đi coi phim liền luôn đi anh linh xong ngồi nói chuyện phim có không hệ thống cùng rạp 212 lý chiến thắng chứ toàn phim hay không à thì à, em nghĩ là cái vấn đề kinh tế gia đình thì nó như thế nào nó sẽ tốt hơn có thể là chia sẻ cho anh biết là ai là người giữ tiền ừ, dạ cho em hỏi là anh có biết giữ tiền không <laughs> nói chung là về vấn đề mà giữ tiền á mỗi khi anh xài cái gì thì anh rút ra bo vừa đủ xài thôi anh không dám rút nhiều tại vì anh sợ là thấy nhiều tiền quá là mình phung phí vậy nói thẳng là về cái khoản giữ tiền anh rất là yếu vậy mà yếu <laughs> yếu là phải rút hết xài hết mới yếu yếu phải rút hết chứ là giữ tiền hay đó em em tính là nếu trường hợp như mình mình có vợ thì đương nhiên là phải đưa vợ giữ về vấn đề giữ tiền nếu mà anh giữ không được thì để em giữ đó là chuyện đương nhiên <laughs> còn nếu anh giữ được thì em cũng giữ à. anh chỉ cần mỗi một ngày á thì chỉ cần tiền uống cà phê đi làm đổ xăng này kia thôi là... mới yêu thì ông nào cũng nói giữ tiền không quan trọng em giữ cũng được anh không cần đâu ừ. rồi tới chừng ờ, năm sau có con nữa sau thì lúc đó mình ngu quá ta bỏ qua chuyện tiền bạc đi yêu nhau đừng nói chuyện tiền bạc bây giờ tấn công luôn nè hát một bài nào nó tình cảm tặng bạn gái đi mình nói chuyện tiếp dạ anh sẽ hát tặng em một bài thì cái bài này nó hơi cao một chút thì ờ, anh sẽ cố gắng hát để tặng em con đường rất dài anh sẽ vững tin khi em đang cùng đi với anh và nói với chàng với sao anh muốn được gặp em Đừng cố cho anh thấy vui Và dối anh khi em buồn Hãy nói ra hết những tâm tư trong lòng Để biến giấc mơ của chúng ta thành hiện thực nhé Hãy nắm tay và bước bên anh người ơi Ủa tôi có thấy nó cao chỗ nào đâu mà tự nhiên vô nó cao lắm Trời ơi là tôi tưởng nó sắp bắt ghế cái nơi Cảm nhận của bạn với bạn giọng ca của bạn Nam như thế nào? Dạ rất là ấm Em thấy là anh có nhiều điểm rất là tính tình rất là giống em Về cái cách mà anh chia tiền cũng giống em <laughs> Hai ông bà này keo lắm <laughs> Bạn gái muốn chừng nào đám cưới? À, dạ theo em thì à, đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đông đầy. Thì à, sau khi chương trình sẽ còn rất là nhiều thời gian, rất là nhiều cơ hội để hai đứa mình có thể được biết rõ về nhau. Thì cái trong khoảng thời gian sắp tới đó, anh sẽ chứng minh cho em thấy tình cảm mà anh dành cho em là sự chân thành, sự thật lòng và sẽ mang đến cho em sự yêu thương, sự che chở. À, mọi sự là ở anh, tất cả là vì em. đúng trời ơi cái anh quảng ngãi này nó khúc nào mà anh nói hay dữ vậy trời câu này học lâu chưa dạ em mọi sự lỡ anh chuẩn bị sẵn trong đầu chuẩn, chuẩn bị sẵn trong đầu à anh không thấy đó anh ngồi sau lưng đâu thấy này nè mọi sự là ở anh tất cả là vì em sao đó đặt tay vào nút bấm nha hai bạn suy nghĩ thật kỹ nha từ nãy giờ chúng ta đã có ít phút để trao đổi để trò chuyện với nhau cũng đủ để ta cảm nhận được rằng đối phương có phải là một nửa của mình hay không trái tim mình nãy giờ đã rung động gì hay chưa và suy nghĩ thật kỹ bản thân mình phải quyết định cho cái nút bấm của mình suy nghĩ thật kỹ nha hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm một hai ba hết thời gian vậy là đủ yêu thương rồi đó hoa bắt đầu chớm nở rồi dạ. ha cảm xúc đông đầy với hai bạn một cô gái rất là dễ thương một chàng trai cũng thông minh dứt khoát quyết đoán và cũng có một chút lãng mạn hy vọng rằng các bạn sẽ hiểu nhau nhiều hơn khi mà đến cụm rạp Cinebox 212 Liên Thắng xem phim tay nào tay, cảm nhận tay. đầu tiên sao bạn thấy cảm giác sao dạ em hơi run hơi run đúng không có run là có yêu rồi đó các bạn nếu không yêu thì nó khó rung lắm